Chào mừng các bạn đến với buổi thứ hai của chuỗi chương trình thiền định Inner Peace Bình An Nội Tại. và chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu về phương pháp thiền định Sahaja Yoga thông qua các bước kỹ thuật đơn giản. Ở buổi đầu tiên, chúng tôi đã giải thích thiền định là gì và làm thế nào để thiền định thông qua sự tự nhận thức. Ở buổi thứ hai này, chúng tôi sẽ nói về những trải nghiệm của sự tự nhận thức. Đây là bước đầu tiên của quá trình thiền định. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Bạn hãy ngồi thật thoải mái trong một không gian thật yên tĩnh trên sàn nhà hoặc trên ghế. Đặt ngửa hai lòng bàn tay trên đùi từ từ nhắm mắt lại và hít thở vài hơi thật sâu hít vào thở ra hít vào thở ra vượt qua những giới hạn về chủng tộc hay tôn giáo, giai cấp hay tín ngưỡng. Trong mỗi chúng ta đều có một mong muốn thuần khiết rằng mình có thể được hòa làm một với chân lý, với sự tuyệt đối. Mong muốn thuần khiết này trong kinh sách cổ được gọi là Kundalini. Kundalini giống như một nguồn năng lượng người mẹ nó vẫn luôn nằm ở đó, nơi đốt xương cùng của chúng ta, kiên nhẫn chờ đợi đến ngày được đánh thức. Khi nguồn năng lượng này đi lên, chúng ta sẽ trải nghiệm được sự tự nhận thức và thiền định thực sự. Vì vậy, hãy đánh thức năng lượng người mẹ này đi lên. Các bạn vẫn nhắm hờ mắt, tay trái luôn để mở trên đùi và tay phải hãy đặt lên trái tim của mình với tất cả tấm lòng chúng ta thầm nhủ thưa mẹ năng lượng bên trong có phải con chỉ là thân xác này cảm xúc này suy nghĩ này hay còn còn có thể là cái gì cao hơn nữa thưa mẹ còn có phải là tâm hồn trong sáng không hãy nhủ thầm trong lòng cô hỏi thưa mẹ con có phải là tâm hồn trong sáng không vài lần như thế tay phải di chuyển xuống bụng trên, bên trái. Tại đây, bạn đặt câu hỏi. Thưa mẹ năng lượng bên trong, con có phải là người chủ của cơ thể này, của suy nghĩ này, của cảm xúc này không? còn có phải là người thầy của chính mình không còn có phải là người thầy của chính mình không bạn hỏi thêm vài lần như thế tay phải tiếp tục dời xuống về bụng dưới bên tay trái của bạn tại đây kiến thức thuần khiết được trao tặng vì vậy với hết cả tấm lòng bạn thầm nhủ thưa mẹ năng lượng bên trong xin người hãy ban cho con kiến thức thuần khiết thưa mẹ năng lượng bên trong xin hãy ban cho con kiến thức thuần khiết bạn tiếp tục hỏi như như vậy vài lần nữa tay phải di chuyển lên trên trở lại phần bụng trên bên trái. Lúc nãy chúng ta hỏi và bây giờ chúng ta khẳng định. Chúng ta thầm nhủ trong lòng. Tôi mẹ năng lượng bên trong. Con chính là người thầy của chính mình. Hết sức tự tin chúng ta khẳng định thưa mẹ năng lượng bên trong con là người thầy của chính mình lặp lại vài lần như thế Vậy di chuyển lên phần tim Và chúng ta tiếp tục khẳng định tại nơi này Thưa mẹ năng lượng bên trong Con là tâm hồn trong sáng Thưa mẹ năng lượng bên trong con là tâm hồn trong sáng với hết cả tấm lòng và sự tự tin chúng ta khẳng định thưa mẹ con là tâm hồn trong sáng bạn di chuyển tay phải lên phần giao giữa vai và cổ ở phía bên trái. Để thuận lợi, đầu của bạn có thể nghiêng một chút về phía bên tay phải. Tại nơi này, bạn thầm nhủ. Thưa mẹ, có thể con đã có lầm lỗi trong quá khứ. Nhưng ngay tại đây, giây phút này, còn hoàn toàn vô tội chúng ta khẳng định thưa mẹ năng lượng bên trong còn vô tội lặp lại vài lần như thế Tay phải của bạn bây giờ di chuyển lên phần trán và ôm lấy trán, đầu hơi cúi. Tại đây chúng ta thầm nhủ Thưa mẹ năng lượng bên trong Con tha thứ cho tất cả Tất cả sự việc Tất cả mọi người và chính bản thân con bạn không cần phải cụ thể là tha thứ cho ai hay tha thứ cái gì bạn có thể nói tổng quan tất cả rằng thưa mẹ năng lượng bên trong còn tha thứ cho tất cả tất cả sự việc tất cả mọi người và chính bản thân con con tha thứ con tha thứ con tha thứ tay phải của bạn lúc này dời về đằng sau ót đầu hơi ngửa dựa vào tay phải của mình. Tại đây bạn thầm nhủ. Thưa mẹ năng lượng bên trong, con cũng chỉ là một đứa trẻ. Và vì vậy, có thể đã gây ra những lỗi lầm với người dù biết hay không biết. Xin người hãy tha thứ cho con xin hãy tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của con bạn di chuyển tay lên phía thóp trên đầu của mình nhấn nhẹ vào phần thóp Sau đó bạn nói Với tất cả tấm lòng của mình Bạn hãy nói lên khao khát của mình Một cách đầy tự tin Thưa mẹ năng lượng bên trong Xin người hãy khai tâm cho con Xin hãy ban cho con giác ngộ thừa mạng năng lượng bên trong xin hãy ban cho con giác ngộ nhẹ nhàng dùng tay phải da nhẹ vài vòng nữa trên đỉnh đầu rồi từ từ nâng bàn tay phải lên cao sự chú tâm đi theo lòng bàn tay của bạn tay trái vẫn để nửa ở trên đầu rồi từ từ đưa tay phải trở về đùi phải lòng bàn tay vẫn để mở và trong giây phút này bạn hãy nói không với tất cả những suy nghĩ và lo lắng bạn chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc của sự tĩnh lặng này thôi một lần nữa mắt vẫn nhắm hờ lần này bạn đặt tay phải đưa lên cao qua đỉnh đầu của mình và thử xem có làn gió nhẹ mát mẻ đi lên từ đỉnh đầu của bạn không đừng suy nghĩ gì cả chỉ cảm nhận thôi bạn có thể để tay phải trở về đùi và lần này đưa tay trái lên làm yên như thế và tiếp tục cảm nhận từ từ đưa cả hai tay trở lại đùi, lòng bàn tay để mở. Bạn hãy cảm nhận trên đầu các ngón tay và trong lòng bàn tay của bạn. Hãy xem bạn có thấy nước mát nhẹ nhàng hay cảm giác râm ran hay ấm ấm không? thế còn từ bên trong bạn lúc này thì sao bạn có cảm thấy gì khác không bạn có thấy bình tĩnh hơn không hay thậm chí có thể là buồn ngủ nhỉ bạn có cảm thấy điều gì đó sự tĩnh lặng đang tràn ngập cả không gian không hãy để ý những điều này và cảm nhận xem những gì chúng tôi nói có đúng với những gì bạn đang trải nghiệm không nhé bạn cũng nên biết rằng thiền định và sự tự nhận thức chỉ có thể đạt được khi bạn có mong muốn thực sự từ đáy lòng mình cũng như duy trì tiến triển và ngày hoàn thiện vực thực hành đều đặn